Để con ăn cơm để xem Nóng không? Quay đừng quay quân đội ông ơi Nó mặc quân đội Mày có ăn nha Ngày 20 tháng 10 là ngày à, quốc tế phụ nữ Bữa nay cha cha, cha đãi mẹ mình à, ăn à, gà Ăn gà gọt Gà với mì với gà chắc nha mọi người chấm hồng hóng quá chấm hồng trắng em em em ăn bị nhiêu rồi bây giờ mình ăn mì ha mình ăn mì nha mẹ cái lỗ này đâu mà ngon bạn ơi ngon còn vừa ngon quá đường ngon lã quá mọi người nhau người gà nha mọi người ngon lắm mọi người ơi ăn nha chứ đang mang về bạn ăn hết rồi ngon mẹ người Lột quá mình không ăn gà mọi người ơi Nhưng không ăn gà Mà ăn gà ờ, ない。 rong này con rong mà ăn với da gà là phá cháy luôn mọi người ơi chát rồi chát luôn á à, bạn rồi ngon ừ. quá ngon quá ăn mì dưới gà là ngon nhất luôn ngon nhất uhm. Mẹ rồi nó đòi Mẹ chết rồi Mẹ cháu chết con ăn con ăn em biết bị ngồi này Boy, ui này no mồi luôn thấy người mập nữa mà tâm chừng quan đi bộ nha dạ. quên đi sáng đi bộ sớm đi bộ giảm cân nha đi không ờ không đi bộ đi bộ ờ, ỉa cái sáng ờ, mà quý khán giả ờ, hãy bình luận nè con nuôi nó giảm cân nè chịu quá chịu quá khổ rồi đã cái của mình có nước rồi dạ. nó còn cái cái kìa mẹ ngồi ơi dữ ta ăn cạn ngầu luôn ha ờ, mang cháo Sao hả? Rồi mẹ mẹ ngồi Bọt ờ, Ngon hả? Rồi Thôi thằng Giang mất đi rồi được nha mai mà ở ăn rồi nha gì dạ con giả đi xong nghỉ rồi mọi người ăn no rồi mọi người ơi mọi người nhớ video mình like nó kiếm một kênh của